tạ chư phật chi an tâm pháp phật vì mắng nhiếc bà lão thở xưa vua phất ra xa sau khi mới xuất ra vào thành lá duyệt kỳ khất mọi tiếng nơi của làm lễ phật xong mình Prabhu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 nhà một bà lão, đến kỳ không trả tiền lại còn chửi mắng bà lão. Bà lão vì bị mất tiền, ngầm hờn uất tức, thề đời sau sinh ra chỗ nào, hễ gặp ba người thương gia, quyết giết chết không tha. Theo duyên nghiệp, bà lão xin làm con bò mẹ, ba vị thương khách được xin làm người, nay vì nghiệp cũ đã tạo mà phải chịu quả báo bị bò húc chết. Qua đây, chúng con cũng nhờ nương trí tuệ của Đức Thế Tôn mà hiểu rằng ai dùng lời ác, dùng lời mắng chửi, kiêu màn khinh miệt người sẽ gây tạo oán thù với nhau rồi theo nghiệp báo oán gây đau khổ cho nhau. Ai dùng lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai thì mới được trói buộc thù oán tự hết ngay. Phàm người sống ở đời, biển lưới chính gươm đao,